còn nhiều người chưa biết đến những tác dụng khác của cây màng ri, thành phần và tác dụng của vị thuốc dân gian này. Cây màng ri chữa bệnh gì? Cây màng ri là một loại thảo dược khá quen thuộc trong đông y, thường mọc ở những vùng đất ẩm ướt, khu vực đồng bằng và đặc biệt là ở những mảnh đất phù sa được bồi đắp nhiều. Theo y học cổ truyền, tất cả các bộ phận của cây màng ri đều có thể sử dụng làm thuốc Cây màng ri có vị đắng tính ấm và có thể điều trị và hỗ trợ một số bệnh như tiêu đờm, thanh nhiệt, co cứng cơ, tổn thương cột sống và các bệnh lý cơ xương khớp khác. Cây màng ri có hai loại là cây màng ri hoa trắng và cây màng ri hoa tím. Trong đó, cây màng ri hoa trắng có vị cay, tính ẩm và không có độc. Đối với cây màng ri hoa tím, có tác dụng trong điều trị bệnh viêm cầu thận cấp và mãn tính. Công dụng của cây màng ri Ngoài việc cây màng ri chữa thoát vị đĩa đệm, có rất nhiều tác dụng khác nhau trong việc điều trị các bệnh lý. Dưới đây là một số công dụng chính, mọi người cùng tham khảo. Điều trị bệnh xương khớp Cây màng ri sử dụng trong điều trị các triệu chứng đau liên quan đến các bệnh xương khớp như thái hóa khớp, thái hóa cột sống, tình trạng đau lưng ở những người cao tuổi tăng cường chức năng gan. Cây màng ri là loại thảo dược giúp tăng cường chức năng gan và hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B, tổn thương gan do dùng nhiều bia rượu. Thanh nhiệt, giải độc Nước của cây màng ri có tác dụng giúp thanh nhiệt cơ thể, giải độc và điều trị các triệu chứng của bệnh viêm gan nhiễm mỡ, nóng trong người. Chữa các bệnh hô hấp Đối với cây màng ri hoa trắng, có tác dụng chữa đau đầu, một số bệnh về hô hấp như ho, viêm xoang, suy nhược cơ thể, những người thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt. Cơ thể bị mệt mỏi thì có thể sử dụng loại cây này để làm giảm triệu chứng, tăng cường hệ miễn dịch. Tăng cường sức đề kháng và cải thiện hệ miễn dịch cũng là một trong những tác dụng của cây màng ri hoa trắng. Cây màng ri chữa thoát vị đĩa đệm Tác dụng điều trị thoát vị bằng cây màng ri được người bệnh biết đến nhiều nhất. Tính phổ cập và áp dụng trong đời sống cũng khá phổ biến. Một số tác dụng khác Rễ của cây màng ri có tác dụng giúp điều trị dung, lá của cây cũng có tác dụng gây phòng, tăng lượng tiết mồ hôi ra và giúp vận chuyển máu. Cây màng ri chữa thoát vị đĩa đệm như thế nào? Cây màng ri thường mọc ở những vùng đất ẩm ướt, Khí hậu nhiệt đới ẩm nên việc thu hoạch rất dễ dàng. Trong đó, tất cả các bộ phận của cây, kể cả phần gốc rễ, cũng được thu hái để sử dụng làm thuốc. Khi thu hoạch cây măng ri về, nên rửa sạch với nước để loại bỏ hết đất bám, chất bẩn xung quanh. Sau đó cắt thành từng đoạn nhỏ rồi đem phơi khô. Để bào chế bài thuốc từ cây măng ri chữa thoát vị đĩa đệm thì bạn có thể thực hiện như sau. Cách 1 chuẩn bị khoảng 40 g cây màng ri hoa trắng đã được phơi khô và hãm lấy nước uống hàng ngày. Mỗi ngày, người bạn uống khoảng 200 đến 300 ml một lần. Một ngày có thể uống từ 3 đến 5 lần. Cách 2. Phương pháp này, người bạn có thể sử dụng thêm một chút muối trắng hạt to để giúp bài thuốc phát huy hết công dụng. Việc kết hợp giữa muối trắng và cây màng ri có thể giúp cho lượng khí huyết trong cơ thể được lưu thông một cách tốt nhất, đồng thời làm giảm đi tình trạng tăng cơ và các cơn đau. Lưu ý khi dùng cây màng ri, bông vàng trị thoát vị đĩa đệm. Cây màng ri mang lại nhiều công dụng tốt trong việc điều trị tình trạng đĩa đệm bị thoát vị và các bệnh xương khớp. Nhưng bạn cũng cần phải thực hiện theo đúng nguyên tắc, tránh những tác động không phù hợp hoặc một vài hệ lụy nhỏ không đáng có Lưu ý khi dùng cây màng ri, bông vàng, trị thoát vị đĩa đệm. Cây màng ri mang lại nhiều công dụng tốt trong việc điều trị tình trạng đĩa đệm, bị thoát vị và các bệnh xương khớp, vân vân. Nhưng bạn cũng cần phải thực hiện theo đúng nguyên tắc, tránh những tác động không phù hợp hoặc một vài hệ lụy nhỏ không đáng có do sử dụng quá nhiều, đặc biệt là với cây màng ri bông vàng. Sử dụng nguyên liệu từ cây màng ri chữa thoát vị đĩa đệm cũng cần được xem xét và kiểm tra kỹ lưỡng. Không sử dụng nguồn nguyên liệu bị mốc, mục lát hoặc có dấu hiệu bị hư hỏng. Không sử dụng cây màng ri bông vàng với phụ nữ có thai và cho con bú. Đối với trường hợp trẻ em hoặc thanh thiếu niên bị thoát vị muốn áp dụng thì cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ. Với phương pháp dùng cây màng ri chữa thoát vị đĩa đệm